ô ô mò bà ơi mò bên nào mò mình ơ chi and from here, from here, from here, from here. Cho, cho, cho, cho, cho. Rồi. Rồi mà đến như vậy nó cũng biết lắm. Cảm ơn, thử bớt chứ hả? 我自己大人 like it comes the